Cô tây ở đây rất là rẻ luôn mọi người một hộp chỉ có một đồng thôi cái này cái gì hả cô chú anh chị con này là 4 đồng này là khoảng 120 ngàn đó trời ơi là trời bà chi sáng ngày hai mẹ con chuẩn bị đi học rồi cô chú chi xin chào bà cô chú đi mà chi nó lấy son môi nó lại nó ngồi nó sơn rồi đó dẹp để em mà không có được son môi đi học nha chi nha ừ, rồi dẹp cho mẹ rồi như nó đủ rồi con Hey, you know when I die, they're going to be able to see my whole life on on YouTube. Rồi dẹp. Rồi lấy giày mang vô. I Be able to see me every week with less hair and less teeth and, and go. Hello guys. <laughs> Mang su vô. Bye bye. bye. Xin chào cô chú. Chào cô chú Sáng nay hai mẹ con Chi Chi chuẩn bị đi học nè cô chú. Tuần này thì ba của Chi làm việc tại nhà đó cho nên là ba sẽ chở đi học. Sáng nay trời mưa đó mọi người. Sáng sớm hai mẹ con trộn rộn quá trời luôn nè cô chú Hồi nãy giờ là trộn rộn ở trên lầu rồi đó Bây giờ đã, xong rồi bây giờ xuống là chuẩn bị đi nè mọi người Hôm nay học xong thì Kim sẽ đi qua tiệm nail của bạn Kim à, Để Kim hỏi bạn ấy là đến học làm nail đó mọi người bây giờ đi học làm neo để uh, mai mốt đi làm chứ ở nhà hoài cũng buồn ha cô chú anh chị vừa đi làm mà có ờ, thêm thu nhập nữa à, tháng 9 này là chi sẽ bắt đầu nhập học chính thức rồi thì lúc đó mình có nhiều thời gian rảnh đó mình sẽ đi làm bây giờ thì à, tuần chi nó đi học 3 ngày thì mình tranh thủ mình sẽ à, đi học nghề 3 ngày đó cho đến khi mà chi nó đi học chính thức á, là hy vọng là mình sẽ lành nghề ha cô chú tới lúc mà chi đi học chính thức là mình bắt đầu làm luôn là vừa ha Next one needs to be for school. Hello, come on, put your jacket on. Put your jacket on. Put your jacket on, baby. Put your jacket on. That's a good girl. I'm here. Oh. <laughs> she always does the opposite arm first. <laughs> if you open this one, she always wants to go the other side. Can you? Hey? Oh, okay. Wait. Hello. Hello. You little. I can't see, darling. Are you a little movie star, are you? No. You're my little movie star. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. All right, girls. Okay, keys. Do you like wallet. lipstick? Have you got your school bag and stuff? Do you do your no. homework? Hey. <laughs> oh, I just okay. Rồi lớp vô chị bye bye ông bà cô chú cho đi học đi. Đây, ở đây. Bye bye ông bà cô chú cho đi học. Chị, chị, chị lẹ lên đi con. Trễ giờ rồi đó. Bye bye ông bà cô chú đi học. Bye bye. Ciao ciao. bye bye mọi người. Let's go. Uh, let's go. sáng nay Kim đi học nữa nè cô chú anh chị định à, đến trường sớm để ăn sáng miễn phí nhưng mà kẹt xe quá chừng chắc kiểu này phải trả tiền rồi mọi người ơi Kim đã tới trường rồi cô chú anh chị ơi bây giờ sẽ đi ăn sáng uống cà phê nhưng mà bây giờ đã trễ giờ rồi 8 giờ 52 rồi mọi người cho nên là phải à, trả tiền ăn sáng ha nhưng mà cũng không có bao nhiêu hết đó cô chú anh chị còn ít à, đồ ăn sáng thôi mọi người cái này là có sandwich nè thể là xúc xích hoặc là thịt xông khói ở trong kia có cái phòng bếp đó là dạy nấu ăn đó mọi người đây là cái quầy cà phê nè ở đây có nhiều loại cà phê cho mình lựa chọn nè cô chú anh chị có ờ, trà cà phê kim hôm nay sẽ uống một cái ly cà phê latte hả mọi người có cà phê và sữa lúc trước thì ờ, đến trước 9 giờ sẽ được ăn sáng miễn phí ha cô chú anh chị xong rồi Kim thấy là thông báo là từ tháng 3 là sẽ 8 ờ, giờ 50 thì ờ, hôm nay Kim cứ nghĩ là mình đến trễ một chút xíu là sẽ ờ, trả tiền nhưng mà không cô chú anh chị vẫn là được nhận đồ ăn và nước uống miễn phí đó mọi người chắc là vẫn giữ đến 9 giờ đó có cái thẻ sinh viên quyền lực đó thì mới được uh, nhận đồ ăn sáng miễn phí hết mọi người hôm nay thì kim ăn bánh mì nướng với lại uh, quét bơ lên đó cô chú anh chị và một ly cà phê gặp cái uh, chú này cũng học ở trong đây nè mọi người ăn sáng xong rồi bây giờ đi vào lớp học cô chú ơi còn 5 phút nữa là tới giờ đó à, cái mặt ở trên à, lầu 1 mọi người đã học xong rồi nè cô chú ơi bây giờ Kim à, học xong rồi đi bộ ra cái chỗ à, tiệm neo tiệm neo của người Việt Nam luôn á cô chú anh chị à, lần trước mà Kim đi đăng ký học tiếng Anh á thì gặp cái bạn cái bạn Việt Nam này cũng đăng ký học nhưng mà cuối cùng thì bạn chưa có học à, bạn có tiệm nail ở đây nè hồi tuần trước kim có ra rồi xong rồi ờ, bạn nhờ là kim hỏi khi nào có cái lớp mới nữa đó bây giờ sẵn này qua đây luôn đi bộ qua có chút xíu ở gần kế bên trường học luôn cô chú anh chị đây là cô chủ tiệm nail nè cô chú anh chị rất là trẻ luôn nhỏ tuổi hơn kim nữa thì hôm nay kim xin bạn ấy uh, qua đây học nghề nè cô chú để mai mốt đi làm cho bạn luôn Bây giờ Kim à, đi ra ngoài đây đi chợ cô chú Hôm nay thứ ba thì ngoài đây có chợ trời nè Ở trong khu này là cũng là trung tâm của cái à, thị trấn này nè mọi người Kim ra ngoài chợ Kim sẽ mua một ít tôm Tôm ngoài chợ thì có 15 đồng một ký thôi mọi người Mà nó không phải là tươi nhưng mà nó cũng tươi hơn trong siêu thị đó cô chú anh chị Mua về à, làm tôm chiên bột hay là làm cái gì đó cho Chi ăn Chi nó cũng thích lắm dâu tây ở đây rất là rẻ luôn mọi người một hộp chỉ có một đồng thôi cái này mua trong siêu thị là hai đồng một hộp mà ít hơn đó cô chú anh chị Kim sẽ mua ba hộp về à, làm uh, siro dâu hay là mứt dâu vậy đó hả mọi người nhìn ngon quá chừng luôn nè trái to lắm Kim đã mua xong rồi cô chú anh chị ơi đây nè mua được à, một con cá chẽm một con cá chim và ba và dâu nữa có bánh ăn trưa bây giờ đang đứng đây để đợi Tony tới đón cô chú anh chị anh Tony anh chạy từ nhà xuống đây thì khoảng 10 ờ, phút đó mọi người Tony tới rồi cô chú Kim có mua cái bánh này nè cái bánh của chê của Tony thì nhân thịt gà của Kim thì nên người ta để là bánh truyền thống không có là nhân gì nữa để ăn trưa đó mọi người một đồng 20 là khoảng 36 ờ, 35 ngàn một cái gì đó bên đây ăn trưa như vậy đó mọi người nhân có khoai tây với thịt bằm á cô chú anh chị thịt bằm với cà rốt gì đó ăn cũng ngon còn nóng nữa hôm nay kim mua được hai con cá nè cô chú anh chị con cá này là kim dịch ra nó kêu là con cá chim trắng thì con này là 4 đồng người ta đã lóc sẵn rồi nè mọi người ta lóc xương rồi nè này là hai mặt của con cá đó mà con cá này dẹp dẹp không biết là gọi là con cá gì ha cô chú anh chị con này là 4 đồng nè là khoảng 120 ngàn đó còn đây là con cá chim to lắm á cô chú anh chị có hai găng tay của kim luôn á con này thì 6 đồng 6 đồng à, khoảng 180 à, ngàn đó mọi người cũng rẻ ha quá trời to luôn nè bự lắm con này kim sẽ lóc lóc xương ra làm phi lê đó rồi chiên cái đầu với cái đuôi thì à, kim sẽ nấu canh chua hôm qua kim mua được rau muống với lại rau quế nữa có đậu bắp nữa kim sẽ nấu canh chua vừa vừa làm cá mà vừa xem uh, YouTube này cô chú anh chị hôm nay trời mưa hai ngày trước thì rất là ấm luôn hôm nay trời mưa hôm nay lạnh mọi người Kim mua được ba hộp dâu nè cô chú anh chị một cái hộp bự trái to thấy ghê không mọi người chỉ có một đồng một hộp thôi một đồng một hộp là 30 ngàn á mọi người đây nè trái to lắm cái này cái kiểu như nó hơi chín quá đó cô chú anh chị Kim mua này về Kim làm mứt dâu là mứt dâu ngon lắm nè thấy chưa đây nay kim có hai cái miếng ờ, thịt cừu nè cô chú anh chị mình sẽ làm ờ, thịt cừu giống như ờ, thịt steak vậy đó mọi người mình áp chảo ha mình cho tiêu và muối cái muối này nè cái muối này nó không có mặn lắm mà cái muối này ăn rất là tốt mọi người trở bề mình làm hai mặt luôn ha cô chú anh chị để đây khoảng 10-15 phút gì thôi xong rồi mình sẽ đem lên chảo mình chiên cái chảo của mình nó đã bóc khói rồi đó cô chú anh chị giờ kim sẽ cho thịt vào cừu thì cũng giống như thịt bò ha cô chú anh chị kim chiên ở à, lửa lớn mỗi mặt là một phút sau đó thì à, chiên ở lửa vừa mỗi mặt thêm 3 đến 4 phút nữa tùy cái miếng thịt của mình nó dày hay mỏng ha